ở ờ, những video trước thì đã có giới thiệu cho anh em cái sản phẩm áo đổi bài hay những ờ, dụng cụ hỗ trợ chơi bài như là chiếc máy đánh bài hay những ờ, bộ kính áp tròng hay là những cái bộ bài giấu công ty ở video ngày hôm nay thì mới về một lô áo mới với rất nhiều những mẫu mã đẹp cho đủ các lứa tuổi từ thanh niên cho đến trung tuổi như anh em thấy ở đây À, toàn đang có hai sản phẩm đó là chiếc áo phao đổi bài ống tay và chiếc áo bomber áo gió đổi bài bụng nhá còn hiện tại đây thì toàn đã mặc sẵn một mặc sẵn trên mình một chiếc áo đổi bài ống tay áo này với hiệu là Philip Blend áo của giới trẻ bây giờ đang rất là ưa chuộng này đấy đối với những anh em mà không đưa được bài vào trong sân chơi mình có thể sử dụng cái áo đổi bài này hay là những cái dụng cụ đổi bài như là chiếc ví đổi bài hay điện thoại đổi bài đấy còn bây giờ đối với những cái áo đổi bài ống tay như này con hàng rất là mới nhá hàng của đầu năm 2019 mà để đổi bài như nào cho nó ok cho nó trơn tru đấy mà để không để bị uh, sợ phát hiện thì bây giờ toàn sẽ hướng dẫn cho anh em cách thức sử dụng và đổi bài ở chiếc áo này đầu tiên thì cái chiếc áo đổi bài này thì một cái đây anh em thấy toàn sẽ lấy cái phần ở trong này ra ở trong cái túi nhỏ ở trong chiếc áo này nó có một cái phần nó là cái khay đựng bốn quả pin tiểu nhỏ nhá còn cái đây đây là cái dây gì dây này nó là cái dây mà để bấm có một cái công tắc bấm bấm để ra bài anh em nhé khi mà gần cuối trận chơi rồi để mà không sợ bị nghi mà bài vẫn đủ mình có thể bấm cái nút này vâng cái thao tác rất là đơn giản luôn là bài nó sẽ đẩy ra ngoài đấy về cái độ pin của nó thì anh em khỏi phải nghĩ luôn chơi là mệt nghỉ đấy chán thì nghỉ thôi còn bây giờ cái áo toàn đang mặc đây thì nó đã được uh, cho sẵn 40 pin rồi rồi để toàn sẽ lấy bài ra và thử cho anh em đấy bây giờ toàn sẽ lấy ra qcard để ở cái trò trò liêng à, đúng không đây bây giờ toàn sẽ đưa trước vào, vào một chiếc ờ, vào cái đi toàn sẽ đưa trước vào trước đây anh em thấy đây, đây là phần đổi đổi của nó nhé đây này rất là kín đấy ok ví dụ đối với những cái trò chơi liêng khi bây giờ toàn lên được cái thế bài nó là 10 vk, 10 vk thì cái địa bài này của mình là, là không điểm đâu không thể đấu chọi với nhà nào nữa đâu bây giờ để đổi vào như nào ok thì bây giờ mình có thể dùng như này với thao tác là một tay như này Đấy, đầu tiên toàn sẽ đổi cho anh em xem đây nhá đã lên được quy cát này, này em thấy chưa đổi như này đây mình có thể sử dụng như này em thấy không mình sử dụng một tay nhá cái áo đổi bài này mình có thể vừa sử dụng hai tay một tay vô tư nhá đây toàn lên bài là 10 10 k đổi bài như này mình một mình có thể cầm cầm bài như này mình có thể giảm vào mình nặng bài như này mình có thể giảm vào nặng bài như này đấy và mình khéo léo mình đưa đưa bài vào như này đây cảm thấy thấy chưa đồng thời cái quy đã ra này đấy hoặc mình có thể sử dụng một tay mình sử dụng một tay như này mình hút cái bài xuống như này mình đưa vào trong đây anh em mình thấy thấy chưa rất kín này đấy cây mười đã ra anh em thấy chưa đây đấy và mình đã lấy được cây mười ra ngoài đây đây muốn lấy cái quy như nào đây anh em phải thấy toàn làm như này nhá đây bài mình cầm như này mình sử dụng tiểu xảo như này đây vuốt cây mười xuống vuốt cây mười xuống như này anh em thấy nhá đây. mình đưa vào như này nhá đây. đẩy lấy ngón này đẩy nhẹ phát là có cây cây quy ra cái visa rồi này này này vuốt nó lên này là xong được liêng quy cá kỷ nghe thấy chưa rất là dễ đấy em thấy chưa thường thường đối với cái áo đổi bài này mình nên đổi áo bằng một tay thì rất là dễ dàng này đấy. quy đã ra này đấy. đây là cái mẫu áo đổi bài bằng ống tay mới nhất với mẫu mã mới nhất anh em nhé còn đối với những anh em nào thích đổi áo ở bằng ở bụng thì có sản phẩm áo bomber đây bài như này anh em anh em nhìn rõ này nhìn kỹ này đấy Để đưa bài vào như này đấy Đấy, đồng thời là cây 10 cây 6 này khi chạm vào cái phần này đây khi chạm vào đây thì sẽ được hút vào và đồng thời đẩy cây 10 ra tôi sẽ lấy ví dụ là mặt nửa như này cho anh em dễ nhìn nhé đây mình không cần phải đẩy vào như này đâu mình chỉ cần đẩy vào đây thôi nó sẽ hút vào và nó sẽ đồng thời nó sẽ đẩy cái, cái 10 trong ra đây anh em nhìn đấy rất nhanh không hề có tiếng động anh em nhé đấy thấy không đây lâm sẽ làm lại ba cây nó là cây 6 cây di và cây ờ, quy bích nó sẽ đổi như này đầu tiên thì hướng dẫn cách ờ, cách đầu tiên anh em là cầm bài như này nhá đây hai ngón tay mình sẽ để đây và ngón ờ, ngón trỏ của mình mình sẽ để đây để khi cái bài cái 10 nó sẽ đẩy ra sẽ nằm gọn vào đây thay thế cho cây 6 anh em nhìn đấy anh em thấy không rất nhanh đấy, đấy anh em thấy không rất nhanh thế là đã mình à, khi vừa đối với trò liêng như này thì mình đã có liêng 10 à, quy anh em thấy đấy là cách à, thứ nhất còn cái cách thứ hai anh em vẫn cầm bài như này anh em nhé đây mình sẽ cầm bài dọc như này đồng thời mình vuốt cây 10 xuống để ngang như này đấy. lấy cây 6 ra đây mình sẽ để cây 6 như này mình cầm bài như này mình vuốt nó xuống như này nhá mình vuốt để ngang cái sáu như này em thấy này vẫn rất kín đáo này đây đồng thời mình sẽ đưa vào như này đây anh em thấy mình đưa vào như này nhá anh em nhìn rõ đấy thấy không đồng thời cái mười nó sẽ đẩy ra ngoài này sẽ làm lại cho anh em này anh em thấy không đấy cái sáu này đây mình đổi cái mười này một tay mình có thể thao tác được này đấy, vô cùng kín đáo nhé anh em nhé đấy thế là liêng ờ, mười di quy. rất dễ rất nhanh gọn Đấy, không hề phát ra tiếng động với sản phẩm áo đổi bài này thì đều là những cái motor của nhà anh em nhé Đấy. mình chỉ cần việc thao tác như này mình cầm là dọc bộ bài như này mình vuốt cây 10 xuống em thấy không Đấy, cây 10 xuống tay đã che hết được rồi tay che hết này Đấy, mình đưa vào xong này mình vô cùng khéo lắm mình sẽ khéo léo một chút mình đưa vào đây Đấy, đồng thời nó sẽ đẩy cái sáu ra mọi người thấy không Đấy. đây là cái sản phẩm áo đổi bài đổi bài bụng anh em nhé đây là chiếc áo đổi bài màu xanh nhá đây khi mà mình à, lên với cái thế bài như này mình lên được à, cây 7, cây 10 và cây ca đấy mà trong khi trong cái ống tay áo của mình đã có cây hai rồi đấy, bây giờ đổi bài như nào bây giờ toàn sẽ cất cây 10 đi cất cây 10 này vào trong cái áo và lấy cây hai ra mình làm như nào mình cầm bài như này một tay như này nhá anh em phải thấy này đây mình khả năng mình đưa vào như này đấy cây hai đồng thời nó đẩy ra ngoài này mình được 9 điểm này với trò liêng 9 điểm này là lớn rồi đấy đấy em thấy chưa em anh em thấy này, đây. rất dễ thôi anh để dùng một tay này. đấy thấy chưa đổi cái hai ra này để biết thêm thông tin về cái áo đổi bài ống tay này anh em liên hệ với số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy hoặc có thể đến gặp trực tiếp uh, uh, nhân viên tại cửa hàng uh, shop an toàn để biết thêm uh, chi tiết về áo đổi bài hay là những cái dụng cụ hỗ trợ chơi bài khác như là máy đánh bài hay là kính áp tròng đấy bài dấu công ty hay những bộ bài mã bài bộ bài kính áp tròng anh em nhé xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo